Rồi tiếp theo ở mục tìm kiếm gói mở rộng ấy, thì bạn sẽ tìm kiếm cho mình plugin với từ khóa là get uh, response này WordPress nha đó rồi lúc này sẽ ra rất nhiều các plugin liên quan đến uh, get response nha thì ở đây bạn sẽ thành cài đặt và kích hoạt cho mình uh, plugin tiện ích có tên là get response for WordPress này được phát triển bởi uh, get response nha ok bạn nhấn vào cài đặt này Sau khi cài đặt thành công rồi, bước theo bạn nhấn vào kích hoạt này. Rồi kế tiếp bạn kéo xuống à, tìm đến plugin đó nha. Đây, Get Response for WordPress này. Hoặc bạn quan sát góc bên trái này, đây cũng chính là plugin đó nha. Kế tiếp bạn nhấn vào account này, hoặc nhấn vào setting tức là cài đặt ở đây cũng được ha. Rồi lúc này sẽ là một giao diện như này ở đây thì chúng ta sẽ hành nhập ờ, API key nha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy API key ạ? Các bạn à, quay trở lại GetResponse này. Kế tiếp ở giao diện à, trang chủ của GetResponse response bạn nhấn vào mục ờ, công cụ cho mình nha, ở góc bên trái trên cùng này. Kế tiếp chọn là tích hợp đây này. Rồi sau đó bạn bấm chọn mục ờ, API này. Ok, bước theo bạn nhấn vào tạo khóa API nha. Rồi thì đây chúng ta sẽ hành nhập tên khóa này. Ví dụ mình nhập tên khóa là Hoàng Giang Chia 01 chẳng hạn này. Kế tiếp nhấn vào tạo để tiến hành à, tạo API nha. Ok, như vậy là mình đã tạo khóa API thành công. Bước kế tiếp bạn nhấn vào sao chép để tiến hành à, sao chép khóa API này nha. Rồi quay trở lại WordPress của bạn này và dán vào đây nha. Tiếp theo ở các mục uh, ờ, Mac hay cao tai của nhà do domain thì bạn để mặc định cho mình nha. Cuối cùng nhấn vào Collect để kết nối này. Rồi lúc này sẽ là một giao diện như này. Ở đây sẽ có status tức là trạng thái của mình đã collected tức là đã kết nối này, cũng như là khóa API của mình. Rồi tên của mình ở trên ờ, GetResponse này, cũng như email rồi địa chỉ ha. Như vậy là chúng ta đến bước này đã kết nối thành công GetResponse với ờ, WordPress website của bạn nhé. Bước kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta kết nối Get Response với form uh, thu thập thông tin uh, khách hàng của bạn nhé. Ở đây thì mình đang dùng uh, Contact Form 7 nhé. Thì bạn nào chưa biết cách tạo của nhà thiết kế và tùy biến Contact Form 7 thì mình sẽ để link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video nhé. Rồi ok, bước kế tiếp bạn nhấn mục Adding Contact cho mình này. Tiếp theo bạn kéo xuống tìm đến mục Add Contact via Contact Form 7 nhé. Rồi thì ở mục uh, status tức là trạng thái, bạn sẽ chọn là uh, enable cho mình này để bật lên này. Kế tiếp ở mục uh, contact list tức là danh sách liên hệ, nghĩa là danh bạ đấy. Bạn sẽ hành uh, ờ, chọn một danh bạ ở trên uh, get response mà mình đã tạo rồi nha. Như đây hiện tại mình đang có hai danh bạ là hoàng giang xe.com cũng như là Quantum ebook sale YouTube này. Dù đây mình chọn danh bạ Quantum ebook sale YouTube chẳng hạn nha. Rồi bước kế tiếp ở mục uh, auto responder đây ấy, thì bạn giữ nguyên mặc định cho mình ha. Tiếp theo bạn quan sát ở mục dưới này, này là chúng ta sẽ hành dán đoạn code này vào trong form của chúng ta nha. Cũng như là thay đổi tùy biến à, tên của email này. Đó. Rồi ví dụ đây mình có một trang à, landing page tặng ebook miễn phí như thế này. Đó, đây là form của mình này. Mình sẽ hành à, kết nối get response với form này nha. Rồi bây giờ mình sẽ hành truy cập vào form này để chỉnh sửa nha. Chọn mục form liên hệ này. Sau đó chọn danh sách form này. Mình mở một tab mới nha. Ok thì đây chính là form của trang à, landing page này này. Đó, mình sẽ nhấn vào sửa ha. Rồi kế tiếp bạn chọn mục uh, nội dung form này. Sau đó bạn quay trở lại đây này. Copy đoạn mã này nha. Sao chép này. Và chúng ta sẽ dán à, chút nút gửi nha. Dán này. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ thay đổi uh, cả mục email nữa này bôi đen này sao chép này quay trở lại đây và dán vào mục này nhá Ok bước theo bạn nhấn vào nút new ở góc bên phải này Ở đây mục uh, cấu hình mail đang bị lỗi đúng không? Rồi, lỗi ở mục uh, additional header này, cú pháp không hợp lệ. Đây ở đây là do email. Nhưng đúng ra là phải là email này mình sẽ bôi đen này sau đó thay đổi nhá nhấn lưu này Rồi ok, như vậy là mình đã thêm hai đoạn code à, thành công rồi nhá. Bước theo bạn quay trở lại à, plugin à, Get Response này và nhấn nút Show trên này để lưu thay đổi ha. Ok, như vậy mình đã lưu cài là thành công. Mình sẽ quay trở lại trang landing page này. Load lại nha rồi ok ở đây mục uh, do email require hoặc là swipe up to do newsletter này, bạn có thể thay đổi nha. Quay trở lại uh, form này. Chọn mục uh, nội dung form này. Đây. Bạn có thể thay đổi thành uh, email của bạn chẳng hạn này. Đó. Thêm dấu sao để uh, khách hàng biết là bắt buộc nha. Rồi kế tiếp có thể thay đổi uh, tên đây nữa này. Đăng ký uh, nhận ebook chẳng hạn này. Đó, sau đó nhớ nhấn new ở góc bên phải này rồi như vậy à, thay đổi đã được lưu này mình sẽ quay trở lại trang landing page nha loát lại này đó bạn quan sát thấy chưa ok bây giờ mình sẽ test thử form rồi nha xem là khi mình nhập thông tin xong rồi ấy liên lạc này à, có vào mục danh bạ là đây nhấn mục à, liên lạc này Như vừa nãy mình chọn liên lạc đó là vào danh bạ quan tâm ebook SEO YouTube đúng không? Hiện tại danh bạ của mình đang có 6 đăng ký, 6 liên lạc này. Đó, bạn có thể quan sát thấy nha. Bây giờ thì mình sẽ test thử này. Nhập tên của mình vào này. Giúp mình nhập ở đây là test chẳng hạn này. Sau đó nhập email của bạn này. Là hoàng à, giang à, test này. 123a gmail.com Kế tiếp bạn nhớ tích chọn vào mục à, đăng ký nhận ebook nha sau nhấn vào yết gửi ebook cho tôi này rồi này sẽ ra trang cảm ơn này như vậy mình đã nhập thông tin thành công rồi nha. bây giờ mình sẽ quay trở lại cái response này loát lại nha. ok thì bạn quan sát này là email của mình đã được vào get response thành công rồi nha. gốc ở đây tức là nguồn này là API này, có tên là test nha cũng như ở đây sẽ có địa chỉ IP này rồi ờ, thời gian đăng ký này đó bạn thì quan sát thấy nhá vừa nãy mình có 6 liên lạc đúng không bây giờ tăng lên 7 này Rồi ok, như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ cô nhỏ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tích hợp kết nối Get Response với trang WordPress website của chúng ta.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 Hãy cùng đón chờ video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe.